Căng thẳng Mỹ-Trung, liệu Bộ Tứ Kim Cương có làm Trung Quốc e ngại? Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc đe dọa cả Bộ Tứ Kim Cương. Mỹ kêu gọi Bộ Tứ Kim Cương hợp tác đối phó với Trung Quốc, ưu tiên Đông Nam Á tham gia vào. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Trung Quốc đã triển khai hàng chục ngàn binh sĩ đến biên giới phía Bắc của Ấn Độ, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng Bắc Kinh-New Delhi liên quan đến đợt đụng độ quân sự hồi tháng 6 trên dãy Himalaya vẫn chưa hạ nhiệt. Trung Quốc đã bắt đầu điều quân rầm rộ đến phía Bắc để chống lại Ấn Độ. Hiện có 60.000 binh sĩ Trung Quốc tại biên giới phía Bắc của Ấn Độ, ông Pompeo khẳng định với đài Fox News ngày 9 tháng 10. Ông Pompeo cho biết thêm, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản, các nước nằm trong bộ tứ kim cương, đang bị Trung Quốc đe dọa. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ còn chỉ trích Trung Quốc về biện pháp ứng phó với COVID-19, cơ hạ tầng viễn thông và điều mà ông khẳng định là ăn cắp tài sản trí tuệ. Chính quyền tiền nhiệm đã mềm yếu, thường xuyên để Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và hàng triệu việc làm theo cùng, vị này nhấn mạnh. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã cam kết cứng rắn với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Washington sẽ không cho phép Bắc Kinh thoải mái áp đặt tầm nhìn tương lai của họ lên phương Tây. Ông Pompeo tuyên bố sau chuyến đi quan trọng, mà trong đó ông gặp người đồng cấp Ấn Độ, Nhật Bản và Úc để củng cố nỗ lực xây dựng đồng minh, đảm bảo Trung Quốc không đạt được tham vọng bá quyền. Trước đó, trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Bộ Tứ Kim Cương ở Tokyo vào tuần rồi, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi ba thành viên còn lại cùng nhau chống lại hành vi dọa nạt của Trung Quốc. Căng thẳng Washington-Bắc Kinh đang leo thang vì nhiều vấn đề, từ chính sách thương mại đến COVID-19. Trong khi đó, Ấn Độ ngày càng lo ngại về ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc tại Nam Á. Để đối phó với động thái hết sức ngang tàn của Trung Quốc, Mỹ kêu gọi Bộ Tứ Kim Cương hợp tác đối phó Trung Quốc. Mỹ chỉ trích các động thái của Trung Quốc tại Ấn Độ, Thái Bình Dương và kêu gọi Bộ Tứ Kim Cương gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản tăng cường hợp tác ứng phó với Bắc Kinh. Trong chuyến khuôn khổ thăm Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 12 tháng 10 đã kêu gọi Trung Quốc là con voi trong phòng, ám chỉ một người gây khó chịu mà ai cũng biết. Chuyến thăm của ông Biegun diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng những người đồng cấp trong nhóm Bộ Tứ Kim Cương hội đàm chung. Nhóm này hiện được xem là đối trọng với Trung Quốc, khi giới chuyên gia cảnh báo Bắc Kinh đang gia tăng sức mạnh quân sự ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và biên giới phía Bắc của Ấn Độ. Ông Pompeo nói rằng, các hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc khiến việc các nước bộ tứ kim cương hợp tác trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ các đối tác và người dân khỏi hành vi cưỡng ép và bóc lột của Trung Quốc. Ông Biegan hôm qua nói rằng quan hệ đối tác giữa các nước bộ tứ kim cương được thúc đẩy bởi lợi ích chung, không có nghĩa vụ ràng buộc và không có ý định trở thành một nhóm độc quyền. Bất cứ quốc gia nào hướng tới Ấn Độ-Thái Bình Dương, tự do và sẵn lòng hành động để đảm bảo điều đó sẽ được đón chào để hợp tác với chúng tôi, ông Biegan nói. Ông Biegan cũng tuyên bố, Mỹ đang tìm cách để giúp Ấn Độ trở nên mạnh mẽ hơn mà không làm thay đổi truyền thống mạnh mẽ và tự hào về quyền tự chủ chiến lược của New Delhi. Chúng tôi muốn tìm cách giúp Ấn Độ nâng cao khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ của họ, nâng cao lợi ích của Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ đã và đang tăng trưởng các thương vụ bán vũ khí, cũng như chia sẻ thông tin tình báo với Ấn Độ, theo ông Biegan. Chuyến thăm của nhà ngoại giao Mỹ tới New Delhi diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng về vấn đề tranh chấp chủ quyền tại khu vực Ladakh. Mặt khác, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong vài tháng qua đã không ngừng leo thang trên hàng loạt các lĩnh vực, từ thương chiến, cách ứng phó dịch COVID-19, Biển Đông, Hồng Kông. Ông Miegan dự kiến sẽ đặt nền móng cho mô hình đối thoại 2 cộng 2 giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai bên, Mỹ và Ấn Độ vào cuối tháng này. Trước chuyến công du tới Ấn Độ, Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cũng tuyên bố Bộ Tứ Kim Cương sẽ đẩy mạnh hợp tác với ASEAN để bảo vệ biển. Hãng Reuters ngày 13 tháng 10 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tuyên bố Bộ tứ Kim Cương có thể chào đón các nước có cùng quan điểm ủng hộ khu vực Indo-Pacific, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và mở rộng. Washington hiện đang đẩy mạnh phối hợp giữa các nước trong bộ tứ Kim Cương nhằm đối phó việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Quát là các đối tác chia sẻ lợi ích chung, không phải là các quy định ràng buộc và không có ý định là một nhóm riêng. Ông Biegan phát biểu trước khi tham dự một diễn đàn Ấn Độ-Mỹ ở New Delhi, nơi ông bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. Ông cũng nói thêm, bất cứ nước nào mong muốn Indo-Pacific tự do và rộng mở và sẵn sàng có các bước đảm bảo điều đó, đều được chào mừng hoạt động cùng chúng tôi. Quan chức này cho biết, Quát có thể hợp tác sâu hơn với các nước ASEAN trong việc bảo vệ tự do tại các vùng biển. Thêm vào đó, dưới thời tân Thủ tướng Yoshihide Suga, Nhật Bản nhấn mạnh mong muốn mở rộng cơ chế hợp tác với Mỹ, Úc và Ấn Độ, trong đó bán tín hiệu Đông Nam Á có thể là mục tiêu ưu tiên. Điểm đặc biệt trong sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến đi Tokyo ngày 6 tháng 10 là việc Nhật Bản đề xuất sự tham gia rộng lớn hơn so với suy nghĩ thông thường về Quad. Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu bóng gió về khả năng làm việc sâu sát hơn với các nước láng giềng của Nhật, cũng như các nước khi nói về thách thức Trung Quốc tạo ra ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Nhằm giải quyết những căng thẳng này, đối thoại đa phương là rất quan trọng. Vì vậy, những gì Nhật Bản đang đề xuất là một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do cởi mở, đó là tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật và tự do hàng hải. Các quốc gia cùng chia sẻ các giá trị này có thể tham gia vào tầm nhìn.